thành công Có một công thức thành công luôn được áp dụng gồm 3 yếu tố chính là kiên trì, kiên trì và kiên trì. Thành công là một hành trình tuyệt đối, không phải là đích đến. Con đường đi càng dài, bạn càng gặt hái được nhiều. Và hành trang cho bạn không gì khác ngoài một ý chí kiên gan, bền bỉ, sắc son. Thành công không đến với những ai nỗ lực một hay vài lần. Bạn nhất định phải kiên trì với thất bại. Mỗi lần thất bại là thêm một bước tiến tới thành công. Chắc chắn trên mọi con đường đều có những chướng ngại vật. Quan trọng là bạn phải biết vượt lên chính mình và không bao giờ bỏ cuộc. Chướng ngại vật càng lớn thì thành công càng rực rỡ. Và chúng ta thực sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn. Và bạn hãy nhớ rằng cánh diều bay lên được là nhờ ngược gió. Khi cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu, hãy nhớ đến hòn sỏi đã được láng mịn là nhờ dòng nước chảy hàng nghìn năm. Đừng hỏi tại sao con đường lại quá dài. Đừng hỏi tại sao ngọn núi lại quá cao. Tất cả là để những người như chúng ta chinh phục. Nếu không thể bay thì hãy chạy, nếu không thể chạy thì hãy đi bộ, nếu không đi nổi thì hãy bò. Bằng mọi giá hãy tiến về phía trước. Sự tích lũy về lượng đến một ngày sẽ thay đổi về chất. Chướng ngại vật lớn nhất không gì khác ngoài ý chí của chính mình. Bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cũng đã là thành công. Có ngã 9 lần thì phải đứng dậy 10 lần, có rơi xuống địa ngục mà phải ngước lên mà bước tiếp vì thành công luôn luôn ở phía trước. Vậy cứ sao ta phải dừng bước để kết thúc cuộc đời của mình một cách vô ích? Hãy học cách ưu tiên. Bạn có mơ ước, bạn có mục tiêu, bạn có định hướng. Vẫn chưa đủ, bạn phải biết cách ưu tiên có những việc bạn chỉ cần hoàn thành tại một thời điểm trong đời. Thời gian trôi qua sẽ không còn cơ hội. Ưu tiên làm những việc ưu tiên của bạn không phải của người khác sẽ chẳng là ích kỷ nếu bạn không biết yêu quý bản thân. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến bạn phân tâm. Bạn cần biết rõ công việc nào làm lên cuộc đời mơ ước của bạn. Những viên gạch nào xây đắp lên con đường thành công của bạn. Những hành động nào mang lại kết quả tốt nhất cho bạn hãy ưu tiên hạnh phúc của chính mình, hãy ưu tiên những người quan trọng đối với bạn. Đừng tốn thời gian làm những việc chẳng giúp ích gì cho bạn. Ưu tiên không những là một kế hoạch, ưu tiên là một chiến thuật trong cuộc sống. Chiến thuật khôn ngoan tạo nên sự tập trung, tập trung vào những việc quan trọng, nhất định để tạo nên một kết quả tuyệt vời. Đó chính là kiến tạo cuộc đời ngoại hạng.